Xin chào anh em thì uh, hiện nay có rất nhiều anh em đang quan tâm tới cái đồ chơi tài xỉu đồ chơi bầu cua thì clip này tôi sẽ chia sẻ với anh em một cái đồ chơi mới nhất của năm 2020 thì với cái đồ chơi này anh em không cần phải luồn nắp địa quân hột vào sân chơi anh em nhé cũng không cần phải chạm tay vào hột đấy tôi chuẩn bị cho em một cái máy chơi tài xỉu này một cái máy chơi bầu cua đây clip này tôi sẽ chia sẻ cho anh em đấy, anh em là quan tâm cố gắng theo dõi hết cái clip này đấy tôi sẽ chia sẻ cụ thể cho anh em anh em nhé thì tôi đã chuẩn bị cho em một số hỗ trợ đây <coughs> đấy và tôi đã thử nước muối đây. hột thì nó hoàn toàn bình thường em nhé đấy thì nói qua về cái máy chơi tài xỉu này thì nó nó rất là nhỏ gọn đây nó bằng hộp quẹt em nhé đây bằng hai đầu ngón tay của tôi đây em có thể để đâu cũng được rất thuận tiện cho em ngụy trang vào trong người đấy thì với cái máy này nó có chức năng và nhiệm vụ là nghe cái âm thanh của hột tài xỉu rơi xuống đĩa và phân tích và báo dung cho em biết được tài hay xỉu em nhé đấy nó báo dung tài xỉu cho nên độ hiệu quả của nó rất là cao đấy nó phù hợp cho em làm tay con không luồn được đồ vào không chạm tay vào hột em nhé thì tôi chuẩn bị cho em là cái nắp này cái đĩa là hoàn toàn bình thường đây đấy hột thì tôi đã được tôi ờ, thử nước muối nhá. em biết rồi nếu nó là hột uh, công chuyện anh em thử nước muối này chắc chắn thì nó sẽ chìm em nhé đây tôi sẽ dùng đũa để lấy ba hột bất kỳ đấy nhá tôi không chạm tay vào hột em nhá đấy, em đến sân chơi người ta cũng không cần phải chạm tay vào hột lưu ý nhá hột gì cũng được 11 12 13 14 hay hột cắt âm bo tròn phá tiếng đều được em nhá đấy mình không cần quan tâm sân chơi sử dụng ừ, hột gì hay nắp đĩa gì em nhá đây tôi xin phép là cũng chứng minh với anh em là nắp đĩa quân hột của tôi nó là hoàn toàn bình thường thì trên tay tôi đây thanh nâm châm đây nâm châm trắng rất là hít em nhé đây hột không hít đây đĩa cũng vậy đây nhá Đấy, hoàn toàn bình thường nhá nắp đây nếu nó là đồ công chuyện đấy thì anh em thử nâng châm này chắc chắn nó sẽ hít anh em Đây, tôi xin phép là xoay đèn này. soi xuyên em nha. thì những cái bước kiểm tra cũng rất là quan trọng em cố gắng kiểm tra thật kỹ tôi nắp này Đấy. đây Đấy. hột soi xuyên này Đấy. soi xuyên này anh em nhé nếu nó là đồ công chuyện nếu hột công chuyện đấy em xoay này chắc chắn sẽ gợn đục không bao giờ xoay xuyên này em nhé Đấy. đấy thì ờ, với cái máy này đấy anh em cố gắng là ngồi một mét rưỡi đổ lại em nhé đấy là cái phạm vi hợp lý nhất để nó nghe đấy và nó phân tích nó báo dung cho em biết được tài hay xỉu đấy sau đây tôi sẽ bật máy lên và test thử cho anh em anh em lưu ý này máy báo một dung em xỉu máy báo hai dung em tài cho tôi em nhé máy báo một dung đây em xỉu này xỉu này mời nút này đấy, anh em vào sân chơi người ta sóc dài đều được vì bản thân cái máy của mình là nghe cái âm thanh cuối cùng của con hột rơi đĩa để nó phân tích nó báo dung cho em biết được tài hay xỉu em nhé máy báo hai dung anh em ấy tài tôi tài này 11 nút này đấy máy nghe xong hai ba giây là nó phân tích và nó báo dung cho em biết được đấy máy thì dung rất êm nên anh em yên tâm em để trong người người ngồi cạnh không thể phát hiện được anh em nhé máy báo hai dung đây anh em ấy tài tôi tài này Đấy, nắp đĩa quân hột gì cũng được em nhé em lưu ý là không cần phải chạm tay vào hột anh em ạ đấy máy báo một dung đây em ấy xíu của tôi xíu này đây tôi sẽ để đây anh em nhé đấy đấy máy thì rung êm thôi đây em để đây anh em cảm nhận nhịp rung của nó nhé máy báo hai rung đây em ấy tài tôi tài này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 thì cái máy đánh bầu cua này cũng là cái công nghệ mới nhất của năm 2020 này nó được cải tiến hơn những cái thế hệ trước anh em nhé nó rất là chuẩn xác đấy rất là hiệu quả em ạ anh em cũng không cần phải luồn bất cứ gì vào lắp đĩa quân hột của người ta hết anh em nhé đấy đồ là đồ trọ hay đồ công chuyện đều chơi được em nhé thì tôi chuẩn bị cho em một số hột trọ đây hoàn toàn bình thường nhé tôi sẽ lắp lên và lấy ba hột bất kỳ anh em lưu ý nhé nắp đĩa quân hộp gì cũng được đấy, mình đến mọi sân chơi không phải luồn đồ không phải chạm tay hộp đấy, em nhé à, thì tôi xin phép chứng minh với anh em nắp đĩa là hoàn toàn bình thường trên tay tôi vẫn là bên trong đây à, đĩa không hàng hít nhá một cũng vậy đây. Đấy. nắp đây nếu nó là đồ công chuyện ấy anh em thử nâng châm này thì chắc chắn nó sẽ hít anh em nhé đây. nắp soi xuyên nhé đĩa ông vậy đây thì những cái bước kiểm tra này cũng rất là quan trọng cố gắng kiểm tra thật kỹ cho tôi trước khi chơi anh em nhé Đấy, tí tôi test xong tôi sẽ xé ba cái hộp này ra để chứng minh nghe ba hộp này của tôi nó là ba hộp trợ hoàn toàn bình thường thì cách chơi làm sao em đến sân chơi đấy em chỉ cần bật máy lên và để trong người và cũng ngồi phạm vi một mét rưỡi đổ lại em nhé đấy thì ba cái tiếng đầu anh em bỏ cho tôi đấy bỏ làm gì để nó nghe cái âm thanh cuối cùng của con hột rơi nghĩa này đấy để nó ghi nhớ cái âm thanh đấy và đến tiếng thứ tư đấy, em sẽ đánh cho tôi em nhé đấy, cái tiếng thứ nhất anh em bỏ tôi này đấy nai gà này tiếng thứ hai này gà cua cá này tiếng thứ ba này bầu cá này đây tiếng thứ tư anh sẽ đánh nhá khi nó đã ghi nhớ được cái âm thanh của hột rơi xuống đĩa ấy. đấy là nó sẽ báo dung cho em biết được từng nhịp dung tương ứng với từng mặt anh em nhé cái máy này cũng rung rất là êm em cứ để trong người thôi để sát với da thịt của mình để mình dễ cảm nhận nhịp rung của nó anh em nhé đấy như thế này đây máy báo cho tôi biết là con gà em đánh gà tôi gà này đấy thì cái đồ này là đồ hiệu quả nhất của năm 2020 anh em nhé đấy rất phù hợp cho anh em làm tay quan đấy không cần phải luồn bất cứ gì vào anh em nhé đấy như tiếng này đây máy báo cho tôi biết là có quân nai em đánh nai cho tôi hai nai này đấy anh em thực sự quan tâm tới thì có thể liên hệ tôi tôi sẽ hướng dẫn cụ thể để em cách sử dụng như nào cho hợp lý em nhé đây như tiếng này đây máy báo cho tôi biết là có con cua anh em đánh cua tôi chắc chắn là có cua anh em nhé một cua này đây tôi sẽ để ở đây chắc cho anh em một hai tiếng em nhé để em cảm nhận cái nhịp rung của nó ngoài ra đấy cơ sở tôi ấy, cung cấp rất nhiều nhiều đồ chơi em nhé đấy tài xỉu bầu cua hay game hack trên điện thoại đây đây máy báo một rung đây thì với máy báo một rung thì tương ứng với lại con gà em đánh gà tôi chắc chắn là có gà em ạ gà này đấy rất là hiệu quả em nhé đấy đấy hai nhịp rung thì anh em đánh cho tôi con cua khẳng định với em chắc chắn là có cua anh ạ cua này rất là ok em nhé thì anh em quan tâm tới hai cái món đồ chơi này hay bất cứ những đồ chơi công chuyện gì đấy thì em có thể liên hệ tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em cơ sở tôi có rất nhiều đồ chơi bài ná hay là game hack trên điện thoại tài xỉu bầu cua sóc đĩa đều có em nhé tôi sẽ tư vấn cho anh em những cái đồ chơi hiệu quả nhất phù hợp nhất với sân chơi của mình em ạ đây sau đây sẽ xé ba hộp ra để chứng minh em ba hộp này là hoàn toàn bình thường nhé em lưu ý nhé hai món đồ chơi này là chơi đồ của người ta nhé Đấy, đồ chợ hay đồ công chuyện đều được vì bản thân của nó là nghe âm thanh để phân tích và báo dung cho em biết được kết quả em nhé đấy à, hột là hoàn toàn bình thường đây đấy thì anh nào quan tâm đấy thì em có thể liên hệ qua cái số điện thoại hiển thị mình tôi sẽ tư vấn cho anh em đây đấy. hoàn toàn bình thường em nhé đấy thì em à, cần tư vấn thì có thể liên hệ hoặc đến trực tiếp nhà xin cảm ơn anh em đã theo dõi video